Lập tức nửa thân dưới có ba thứ yếu đi trông thấy. 2. Trên 50 tuổi tránh ăn những loại thực phẩm sau nếu không muốn bị ung thư rình rập. 3. Những loại rau có rễ bổ như thuốc, khi ăn đừng vứt rễ đi. Sau đây xin mời quý vị đến với nội dung đầu tiên. 1. Đàn ông tuổi thọ ngắn, lập tức nửa thân dưới có ba thứ yếu đi trông thấy. Nếu bạn chưa có dấu hiệu nào, chứng tỏ vẫn khỏe phơi phới. Thưa quý vị, chúng ta thường cho rằng đàn ông lão hóa muộn hơn phụ nữ. Điều này đúng vì phụ nữ thường phải trải qua quá trình sinh nở, thức đêm hôm chăm con hay quán xuyến việc nhà. Tuy vậy, cuộc sống hiện đại khiến nam giới ngày càng chịu nhiều áp lực về kinh tế, sự nghiệp. Cộng thêm thói quen sử dụng bia rượu, thuốc lá, ăn uống không lành mạnh nên họ dễ bị suy kiệt về thể chất lẫn tinh thần kéo theo sức khỏe và tuổi thọ bị ảnh hưởng. Lão hóa sớm ở nam giới gây ra những thay đổi ở nhiều cơ quan khác nhau trên cơ thể, đặc biệt là thân dưới. Ta có thể dễ dàng nhận thấy thông qua ba dấu hiệu sau đây. Dấu hiệu thứ nhất, đi tiểu yếu đi. Rối loạn tiết niệu là vấn đề phổ biến nhất với nam giới, đặc biệt là nam giới ngoài 40 tuổi rối loạn tiết niệu sẽ kéo theo nhiều vấn đề về tuyến tiền liệt. Đồng thời, bàng quang cũng xuất hiện hoàn loạt các triệu chứng lão hóa. Biểu hiện thường thấy nhất và dễ nhận ra nhất đó là vấn đề tiểu tiện. Người có vấn đề về đường tiết niệu thường gặp phải tình trạng đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu khó, tiểu rắc. Nguyên nhân là do trong quá trình lão hóa, da giãn ra làm bàng quang bị chuồn xuống khiến khả năng kiểm soát tiểu tiện không còn tốt như trước. Việc đi tiểu cũng yếu đi. Theo ước tính, có tới gần 40% đàn ông lớn tuổi bị rối loạn tiết niệu. Điều đáng quan ngại là gần đây, số lượng nam giới trẻ tuổi đang phải đối mặt với vấn đề này ngày càng gia tăng. Hãy hết sức chú ý. Dấu hiệu thứ hai Chân yếu đi Khi còn trẻ, nhiều đàn ông thường không quan tâm đến việc giữ ấm đảm bảo sức khỏe cho đôi chân mà không biết rằng chính điều đó sẽ gây ra những ảnh hưởng âm thầm, dai dẫn khi về già. Đặc biệt, với tình trạng lão hóa sớm phổ biến như hiện nay, chỉ cần bước qua tuổi 40, các căn bệnh ẩn chứa trong đôi bàn chân sẽ có cơ hội để bùng phát, tác động lớn tới sức khỏe và tuổi thọ. Việc đau mỏi chân thường xuyên là biểu hiện đầu tiên của lão hóa ở nam giới. Khi những cơn đau nhức xuất hiện, chứng tỏ xương chân và các khớp dễ bị thái hóa, lâu dần khiến hai chân trở nên thiếu linh hoạt, gây cản trở các hoạt động hàng ngày. Bên cạnh đó, đôi chân còn có thể thường xuyên xuất hiện hiện tượng phù nề không rõ nguyên nhân. Bởi khi cơ thể bắt đầu lão hóa, chức năng thận cũng suy giảm dần, ảnh hưởng lớn đến quá trình trao đổi chất bình thường của cơ thể. Nếu có quá nhiều nước tích tụ không thể đào thải ra ngoài qua thận sẽ dẫn đến tình trạng tay chân bị phù nề, gây khó khăn trong việc vận động đi lại. 3. Lông chân không khỏe Ngoài yếu tố di truyền, đối với nam giới, lông chân có mối quan hệ mật thiết với sức khỏe thận. Khi thận khỏe, thận khí tương đối đầy đủ sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho lông chân và giúp thúc đẩy sự phát triển của lông chân như vậy, lông chân khỏe, rậm rạp cho thấy thận của bạn đang hoạt động tốt, cơ thể khỏe mạnh. Ngược lại, đàn ông có tuổi thọ ngắn thường nhận thấy lông chân không còn chắc khỏe như trước mà thưa và rụng nhiều. Đây là vấn đề cho sự lão hóa, gây thay đổi nội tiết tố bên trong, ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại lông, tóc trên cơ thể. Ngoài ra, lông chân của nam giới càng dài chứng tỏ khả năng giải độc ở thận càng mạnh, ít tích tụ độc tố. Do đó, nam giới tốt nhất không nên loại bỏ lông chân bởi lông chân càng nhiều thì càng có lợi cho sức khỏe của bạn. Nhìn chung, tuổi thọ của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng nếu thấy những biểu hiện nói trên xuất hiện, rất có thể sức khỏe của bạn đã có vấn đề. Hãy cảnh giác kẻo tuổi thọ bị rút ngắn. Bây giờ, mời quý vị đến với nội dung tiếp theo. Trên 60 tuổi, tránh ăn những loại thực phẩm sau nếu không muốn bị ung thư rình rập. Thưa quý vị, khi bước vào tầm tuổi từ trung niên đến tuổi già, hoạt động của các cơ quan như ruột và dạ dày sẽ càng suy giảm, răng yếu hơn, vị giác và khứu giác cũng bớt nhạy bén. Do đó, việc ăn uống phải hết sức chú ý. Những bữa ăn thiếu cân bằng có thể khiến người cao tuổi phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh về tim, gan, thận, tiểu đường, thậm chí ung thư. Vậy đâu là những loại thực phẩm đại kỵ với người cao tuổi? Loại thứ nhất, các món nướng, đồ chiên rán quá kỹ. Bộ máy tiêu hóa ở người cao tuổi trở nên suy yếu nên khi ăn các món nướng, thức ăn rán kỹ sẽ khó tiêu hóa. Các món rán kỹ còn là nhóm thực phẩm giàu năng lượng, dễ tích trữ mỡ, gây béo phì. Những loại thức ăn giàu năng lượng khó tiêu như vậy có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của não, xương và làm tăng rủi ro mắc các bệnh như ung thư, tiểu đường. Loại thứ hai, thực phẩm sống hoặc chưa chín hẳn. Ngược lại với các món chế biến quá kỹ nói trên, thực phẩm sống hoặc chưa nấu chín cũng không tốt cho người cao tuổi Nguyên nhân là do đồ tươi sống hoặc chín tái có thể chứa nhiều vi khuẩn. Người cao tuổi ăn vào dễ bị ngộ độc hoặc phát sinh những bệnh đường ruột, rối loạn tiêu hóa. Một số thực phẩm sống cần loại bỏ ra khỏi khẩu phần ăn của người cao tuổi như lòng đỏ trứng sống trong các món trộn, sốt chấm, hải sản sống trong các món gỏi cuốn, sushi. Một số loại thịt chưa chín kỹ như thịt lợn muối, thịt bò tái, vân vân. Cũng phải hết sức cẩn thận khi cho người cao tuổi sử dụng. Loại thực phẩm cần tránh thứ ba, nước ngọt. Những thức uống ngọt ngào nói chung rất dễ gây nghiện, nếu lạm dụng sẽ tích mỡ, gây béo phì và suy giảm chức năng xương ở người cao tuổi. Trong đó, nước giải khát soda đặc biệt không phải là thực phẩm dành cho người già vì có chứa nhiều phụ gia có hại cho sức khỏe. Sau soda nước ngọt có ga cũng là loại đồ uống người cao tuổi nên tránh xa, vì chúng chứa nhiều chất làm ngọt nhân tạo. Dùng thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch và cả ung thư. Tình trạng sức khỏe suy giảm khiến các vấn đề ngộ độc thực phẩm của người cao tuổi dễ kéo theo những biến chứng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng. Vì vậy, người cao tuổi phải hết sức giữ mình trước các loại thực phẩm gây hại nói trên. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung thứ ba. Những loại rau có rễ như thuốc bổ, khi ăn đừng vứt rễ đi. Thưa quý vị, trong quá trình sinh trưởng và phát triển, nhiều loại cây sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất và dự trữ trong phần rễ. Chính vì thế, với một số loại rau củ, rễ có thể coi như bảo bối, bổ dưỡng không kém thân hay lá. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều vứt bỏ vì nghĩ rằng phần rễ không chứa dinh dưỡng. Bạn hãy giữ lại rễ của những loại rau củ sau đây vì đó chính là thần dược. Thứ nhất, rễ hành củ. Thông thường khi ăn hành, chúng ta chỉ ăn củ và bỏ đi hoàn toàn phần rễ. Nhưng nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng rễ củ hành chứa chất chống oxy hóa và diệt khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng đường ruột và đường hô hấp rất hiệu quả. Do đó, nó có tác dụng chẳng khác nào một viên thuốc cả. Đừng nên bỏ phi nó. Thứ hai, rễ cải bó xôi. Rễ rau cải bó xôi rất giàu vitamin, có thể ngăn ngừa chảy máu ở da và các cơ quan nội tạng. Thường xuyên ăn rễ cải bó xôi cũng giúp tăng cường thể lực. Do đó, khi chế biến cải bó xôi, bạn đừng chỉ quan tâm mỗi phần lá, hãy sử dụng cả phần rễ. Có một lưu ý nhỏ trước khi dùng rỉa cải bó xôi, đó là do dầu chất xơ nên cần khá nhiều thời gian để nấu chín. Bạn cần chần một lúc trước khi nấu để rễ cải nhanh chín hơn mà vẫn giữ được dinh dưỡng toàn diện. Thứ ba, rễ giá đỗ. Khi làm giá đỗ, chúng ta thường lấy tất cả cây chỉ trừ phần rễ. Tuy nhiên, sự thật là phần ngọn mầm màu vàng nhạt và rễ mới là hai nơi có hàm lượng chất xơ cao nhất của cây giá đỗ. Vì vậy, bạn không nên cắt bỏ rễ giá đỗ mà để nguyên đem rửa sạch, kèm theo ít muối rồi chế biến món ăn. Việc làm này không những cắt giảm được thời gian chế biến mà còn giữ được đầy đủ dinh dưỡng của cây. Với những thông tin hữu ích trên đây, quý vị hãy ghi nhớ và giữ lại phần rễ của những loại rau củ này để có thể chế biến cho gia đình